Ok hello xin chào các bạn chào mừng các bạn đang đến với channel của mình là Su đây thì um, hôm nay uh, tiếp tục với uh, tựa game Scavenger mình sẽ uh, thử chơi một trận đây có mấy chế độ đây hiện tại là chế độ uh, Expedition này là chưa mở được này phải chơi uh, hai trận thì nó mới unlock chế độ này Expedition này mình nghĩ là sẽ chơi kiểu PVP nữa thì phải đây thì uh, cái này hiện tại đang mở chế độ PV, PVE uh, ờ, Expedition với cả First Mission First Mission này là tutorial hay gì nhỉ có phải tutorial trận trước đã tại vì hồi uh, cái video trước là mình vào game một cái là nó vào bắt đầu vào cái tutorial cái luôn thôi thì mình uh, sẽ lần lượt chơi thử đây um, chơi first mission trên game mode ok mình sẽ thử chơi chế độ này trước nhé bắt đầu tìm game thôi ấn phát vào luôn ạ oh À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Permission này là well, now và cái tutorial hôm trước ah, đã làm video đấy uh, ờ, có lẽ mình sẽ chuyển sang ờ, PvE Expedition đi nó sẽ hợp lý hơn oh, bèo hôm nay ít đồ mới vào mình sẽ không có một cái khẩu súng gì cả ok bây giờ mới là lút đồ anh em ạ walls. Head to the oh. locations documented on your map and recover virus samples there. That is still our priority. Nhập được khẩu súng. Nhập được khẩu súng luôn. Rồi ô đâu không? Ô, cái búa này mặc định là ở ô số 1 à? Uầy, đút đồ không vào mấy nhà này. Many of your siblings will compete with you to acquire my precious data. This may cause có bộ xương à? rồi. Bộ xương biết múa à? Dậy múa đi chứ. Ô oh, cung. Đó kìa. Đã nút ép để ăn đồ ta. Mẹ em này lút đồ lút em à. Trời ơi. Rồi thùng rác tìm xác người yêu luôn con ô tô hỏng rồi thế luôn trông quả người mình còn to hơn cả quả xe sẽ đây là thế giới mẹ. mình kiểu người ngoài hành tinh à đang xuống thế giới mẹ ơi tí hon à quả xe kia trông nó bé xíu vậy ờ có yêu quái này mình nghe thấy tiếng của yêu quái rồi ơi treo lên được ở đây nghe thấy tiếng của yêu quái rồi mình nghe thấy tiếng của yêu quái rồi mạng mà cung yếu vậy con này đéo phải chuyên ra bắn cung rồi con này chuyên ra bắn súng thôi trời âm u tối đen này Uầy, voi rồng này What the fuck man Oh Oh Uầy, mình phải tránh qua cái cái cái cái cái voi rồng à Vãi hẳn nồi Holy shit Đây phạm vi voi rồng ảnh hưởng à Holy fuck Holy shit Ăn cứt rồi anh em ơi à. bo bo bo bo thì phải là đi ngược lại ngu ấy nhở phải đi ngược lại nó mới tốc độ nhanh hơn chứ kiểu red zone à cái này coi rồng tí xét nó đánh nó phát vào mồm đi hả chỉ thế thôi à and we're out cũng không bị ảnh hưởng lắm nhỉ vòi rồng đi qua nhưng mà mẹ mình kéo bị cuốn đi chứng tỏ là mình là kiểu người ngoài hành tinh của mẹ rồi đây chỉ là thế giới tí hon thôi bướng à làm với nhau I've located more objectives. Keep checking your map for their location. chín đi đạn nào ui mẹ thằng nào ra sau bắn ta đấy con mẹ mày à vào chiếm cái tháp của nó rồi nó bắn rồi con mẹ chúng mày Ui, súng khỏe thế nhở à, Ở đây có đường lên rồi, thôi mình trèo trộm lên đây. À, à, à, chửi tao à? Fuck cái gì đây em? À, bố bị bắn chết luôn đi. Chửi tao, dám chửi tao à? Keepers một, một. Đồ ngon rồi. Ôi rồi ôi Vòi rồng lại đến Ôi rồi ơi. Thì nhặt được cái này này Tay không chạy nó ờ, nhanh này Ê à Ê à Đâm xuống dưới Ôi Bạn không đi zoom bụng ờ kìa bắn nó gốc cây Ơ sao bắn, bắn theo chúng là thế đéo này đam phát này Ok let's go Hoàn hả mày còn chó dài mẹ lại ấn nhầm nút rồi u đúng ghê tổng tấn công à bắn hồi trên kêu bắn nhau loạn thế này u bá động rồi ui nó dưới đất trồi lên ạ ui ui ui ui ui quả dao được phải nổi ạ Sổi ôi Quá đỉnh Rồi mình chơi khẩu súng ngắn với quả dao này hợp lý hơn này Cơ động cơ động Ê à Thằng nào bắn tao Con mẹ mày điên à Anh em mình cùng là người mà ơ kìa ta đều là người mà người anh em Sao lại bắn tôi Bắn zombie đi chứ người anh em bướng thì tôi chiều thôi This storm Ê, ê, ê, xuống xịn, xuống xịn. Người không vì mình trời chu đất diệt. coordinates for new high-value objectives marked. Happy to announce I've found three more supply capsules in orbit, nudging in your direction. Keep an eye on the sky. Bướng, bướng, bướng à, bướng với tao. Ôi kìa. Sao lại mẹ mày có bão qua đây rồi? Ôi ôi, nó xẹt đánh nhau người. ôi ôi ôi kẻ thui anh em ơi to quá đông quái quá nào vô đây vô đây vô đây Còn mẹ nó ăn cứt Ui trời ôi Chạy tôi Ờ làm gì nhau mẹ gà Làm gì nhau Ờ, à, trên này ngồi được này Dưới tuyết mới bị trượt này mà làm gì nhau Ui, nó nổ Nó nổ vậy điều luôn ai à ai à, ây à Mấy con này cũng có đạn luôn à Em hiểu zombie kiểu gì đạn theo người quá Độc luôn ạ à. nhiễm độc của này Harvested. Shouldn't take long. lại bão qua rồi. Thỉnh thoảng phải bật bản đồ lên xem bão được. Tiểu tiểu kêu vậy. Ghê vậy tiền rồi À, trong vòng 5 phút nữa mình phải phải, phải quay lại phi thuyền à? Đúng rồi, đây là hành tinh khác rồi. nhìn là người ngoài hành tinh chắc luôn. Hmm. Gãy mẹ chân. chó sói. ở đâu, kéo. Ôi, chó. Chó, con mẹ nó sói. Wow, đông thế Đấy, các chú lại chưa biết anh uh, Pro dùng sao rồi Đéo được rồi Hiểu quá Ôi, bật cái đéo này giáp à Con chó, con chó, con Con mẹ, mẹ lìn Súng đâu chùa bắn nó đeo thấm luôn ạ à. ăn cướp rồi. ơi eliminated. And we're launching. Victory cái đéo gì? Chết có mẹ còn đâu. Ok, làm lại game đi. Collect data này. Take data. Lutech Tata à hiểu cái này là mình cái cái cái cái cái biểu tượng mà mấy cái viên đá kia là mình sẽ đi thu thập còn cái biểu tượng chạm phát sóng này là mình sẽ đi bảo vệ ờ à. ok hiểu rồi đéo cho cô luôn rồi một khẩu bốn bốn ba luôn rồi 4A1 Ôi Ôi mẹ ơi Ui Được thế nhỏ Ơ kìa Lại ấn nhầm nút ăn rồi wow. Súng sniper tím luôn này oh, oh, oh không hẳn sniper không phải khẩu khẩu súng táp đâu trông giống ak Outlanders taken care of. Gục ngã ngay. kích nào oh. oh, súng này bắn bớt, bắn bớt, bắn bớt khẩu M M M M m sáu đúng không? M16 bắn bớt rồi Tưởng M4A1 Mà bắn bớt khỏe này à, súng trắng Cứ toàn nhìn nhầm thành súng cam ạ Này nào Ui, Cái nồi gì đây xanh các kiểu này Ui Hợp lý quá Phun đồ không nhặt được nữa Cái nồi gì đây Sending cái nồi rapid descent gì đây Tí nữa Có gì thả xuống đây à Có cái gì đang rơi xuống đây đây Ui Mã hành tinh này Hành tinh bên kia mẹ rách nát Bươm hết này Nguy hiểm hết nhỉ bên kia nổ một nửa luôn nhỉ Nát bươm luôn Cái đéo gì Cái đéo gì đây The storm Check your map. I've highlighted additional sites to be explored. Mình gọi cái gì xuống đây? It is time to evacuate. Oh. Don't the differ. fuck, man? Màu gì vậy? 5 phút. À, 5 mét. Evacuation. À. cái này là cái phi thuyền nhỏ để mình rời rời trận gọi nó xuống mình cầm cầm cái bộ đàm kia gọi nó xuống hay sao ấy thì mình sẽ được rời trận nhanh rời ơi, đã lốt được cái đéo gì đâu à, Rời trận rồi Nếu hiểu kiểu gì Thôi, tình hình là có lẽ video dừng tại đây thôi nhỉ hiện tại là cũng chơi được một game ừ, không được hoàn chỉnh cho lắm về tàu bay thì bị con sói nó cắn chết còn game thứ hai thì à, mình sử dụng một cái cứu hộ để uh, cho mình sớm được trở về thì uh, có lẽ là những video tiếp theo mình sẽ khám phá tiếp tựa game này anh em thấy hay nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh nhé còn bây giờ thì bye bye